Thì chú là chú em con bé ngoan là ngoan nhất nhà Chú học thuộc bài xong rồi chú hát thì cũng ngọc bay mất mình bên hố bóng cây vườn son bao con cát trên non cùng bao châu cá rô rơ cùng tăng chiếc vây son nhịp theo tiếng ếch vang giòn kỳ chưa là chưa ếch con bé ngoan là ngon nhất nhà chưa học thuộc bài xong rồi chưa hát thì cùng hòa mình trời mới dậy mà trên những cành hoa em đã thấy chị bay bé ngon của chị ơi hôm nay trời nắng tươi chị bay đi tìm người làm một ông nuôi đời chị vâng theo bố mẹ chăm làm xanh xanh xanh xanh xanh chị ông bay nhanh bay nhanh hoa nở những cánh thâm trên mình mặc chiều nặng chị ông uống mình qua nghiêng đôi cánh chào hoa